Phần 4 là nói theo mẫu Rồi chúng ta bắt đầu học thôi nào 9 giờ 5 phút Đây 9 giờ 15 phút Các bạn biết sao là 9 giờ 15 phút không? Là cây kim ngắn này chỉ vào số 9 là 9 giờ Rồi cây kim giờ này chuyển vào số 3 thì cũng giống như 7 nhân 5 là 5 chúng ta nhân cho 3 bằng 15 là 9 giờ 15 phút. 9 giờ 30 phút cũng tương tự như cái này 9 giờ 30 phút 10 giờ 45 phút Chúng ta đã xong bài 1 Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng 2 giờ 5 phút là chúng ta chỉ đây kim nhắn người ta đã chỉ, chỉ cho mình là kể vô đây rồi chúng ta chỉ cần gạch ngang vô số 1 thôi dễ xem theo số 1 3 giờ rưỡi đây chín giờ bốn à bốn 4 giờ 45 phút viết vào chỗ chấm theo mẫu 4 giờ 15 phút 7 giờ 30 phút 11 giờ 45 phút 13 giờ 25 phút nói theo mẫu à. đây là 11 giờ 45 phút đây là 8 giờ 5 phút 5 phút Đây là 7, 7 giờ 20 phút Đây là 9 giờ 15 phút 17 giờ 20 là 5 giờ chiều 8 giờ 5 có nghĩa là 8 giờ 8 giờ tối 8 giờ tối ừ, tối 8 giờ 5 9 giờ có nghĩa là 9 giờ tối chúng 9 giờ 15 phút có nghĩa là 21 giờ 15 phút 21 giờ 15 phút có nghĩa là 9 giờ 15 phút 10 tối tối 13 giờ 30 có nghĩa là 1 giờ 30 1 giờ rưỡi hoặc là 1 giờ 30 phút chiều, chiều. 23 ừ. giờ 45 phút 23 có nghĩa là 11 giờ đêm 45 phút 23 giờ 45 phút đêm Rồi mình đã xong bài 13 Tiếp đến bài này Bài 14 Xem đồng hồ tiếp theo Xem đồng hồ viết vào chỗ chấm theo mẫu viết vào đây ở đây người ta có mẫu là 6 giờ 50 phút hoặc 7 giờ kém 10 phút 2 giờ 35 phút hoặc 3 giờ kém 25 phút 6 giờ 40 phút hoặc 7 giờ kém, kém 20 phút 4 giờ 45 phút hoặc 5 giờ kém 15 phút 1 giờ 50 phút hoặc 2 giờ kém 10 phút, 9 giờ 3 55 phút hoặc 10 giờ kém 5 phút. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng. Đây. 1 giờ 30 phút. Đây. 10 giờ kém 10 phút. 12 giờ kém 15 phút. nói theo mẫu 4 giờ đầy 4 giờ 10 phút 2 giờ 2 2 giờ 20 phút 3 giờ 15 phút 8 giờ kém 15 phút 10 giờ kém 10 phút 1 giờ kém 5 phút Xem tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm Lúc 7 giờ 25 phút em tới trường Lúc 8 giờ 30 phút em đang em đang học môn toán một lúc 10 giờ 45 phút cô giáo đang giảng bài môn tự nhiên và xã hội. Lúc 11 giờ 0 phút em bắt đầu ăn trưa tại lớp bán chú. Lúc 12 giờ 15 phút em đang ngủ trưa. Lúc 2 giờ 25 phút em đang tự học buổi chiều. Rồi, chúng ta đã Chúng ta đã làm xong bài 14 và bài 13 Đây Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau Và nhớ đăng ký xe cho bạn bè cùng học nhé